Cá voi xanh tạo cảnh kỳ thú trên biển Bình Định. Những ngày vừa qua, khu vực Vũng Bồi Đề Di, một điểm đến hoang sơ thuộc xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, cách thành phố Quy Nhơn hơn 40 km thu hút nhiều du khách và nhiếp ảnh gia nhờ sự hiện diện của cá voi xanh. Đàn cá voi xanh xuất hiện khoảng một tháng nay tại vùng biển này. Ban đầu có 8 con, hiện còn hai con, gồm một con đực và một con cái, con đực nhỏ hơn. Cá voi vào rất gần bờ, có khi cách bờ chừng 500 mét. Với điều kiện môi trường biển sạch và có nhiều đàn cá con là một trong số các yếu tố thu hút cá voi xanh đến kiếm ăn. Hầu như năm nào vùng biển này cũng có cá voi nhưng thường chúng chỉ ở từ 2 đến 3 ngày rồi di chuyển qua vùng biển khác. Năm nay cá voi đã ở lại với thời gian lâu hơn và chính điều này cuốn hút tò mò, sự quan tâm của du khách, các nhiếp ảnh gia và cả các nhà khoa học. Theo quan sát, con cá voi lớn có chiều dài tầm 17 mét và nặng trên 20 tấn, con nhỏ hơn có chiều dài khoảng 10 mét. Nhiều du khách và nhiếp ảnh gia mong môi trường biển Bình Định tiếp tục được giữ trong sạch, không ô nhiễm rác thải nhựa để mùa hè các năm sau tiếp tục đón đàn cá voi trở về.